không biết là à, bố có cái ước ờ, mơ gì cho cái tương lai của mình không hay gì bố thôi tuổi ờ, tuổi của tía thì nó giờ đây cũng già là con dạ. còn gì mơ gì nữa dạ. ước gì nữa giờ tối nào mưa cũng ước ước nhẹp luôn chứ còn nhiều nữa còn mơ dạ. tối ờ, dồn cái ước ở dưới này ước nhẹp luôn chứ dạ. còn nữa mơ chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với video tiếp theo của TVL thì trong chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, các trẻ hoang, phụ nữ hoang, thì à, trên đường đi cái đã bắt gặp một cái à, ngôi nhà hoang phía xa xa kìa à, quý cô chú anh chị thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng TBL đồng hành clip này nha bây giờ TBL sẽ mời quý cô chú và anh chị cùng tiến vào để xem thử bên trong căn nhà này có những điều kỳ bí gì những cái hiện tượng tâm linh như thế nào nha bây giờ chúng ta sẽ à, tiến lại gần căn nhà hiện tại à, TBL đang à, đi trên tuyến đường quốc lộ 1A nha mọi người sẽ à, tiến vào căn nhà hoang Ôi mọi người bên kia có một à, người mới vừa tí xe bên kia và mình đã thấy một người trong căn nhà hoang ôi căn nhà này có ờ, người mọi người ơi Ồ, mình tưởng là căn nhà này là căn nhà hon chứ Tại sao căn nhà có người mà lại cửa lại ờ, không có Tất cả các cánh cửa đều đã gỡ hết Không còn cái ờ, cánh cửa nào hết mọi người Dạ con chào bố Ôi mình phát hiện ra một ờ, ông bố trong ngôi nhà này mọi người ơi thì không biết ở đây có phải là căn nhà hon hay không thì ờ, mọi người hãy cùng ờ, đồng hành tiếp cận với ờ, ông bố nha dạ con chào bố à. Ê, cho con đeo cái này để lấy tiếng á bố à, à. dạ dạ thì thưa bố Ờ, bên ngoài con ờ, phát hiện ờ, đây giống như là một căn nhà hoang nhưng mà con vào thì con thấy bố thì không biết là căn nhà này có phải là căn nhà hoang hay không là bố không con sao hoang được dạ trồng tỉa dày sao nhà hoang được dạ ngày xưa là nhà này là nhà vợ của chú à ừ, ngày xưa vợ. Ừ. nhà này là nhà vợ của ông bố ha ừ dạ thì con thấy hai vợ chồng chia tay nhau rồi còn bả với mấy đứa con quan hệ dạ bởi về đây đã ở bạn cũng cho biết nơi này dạ thì à, ngôi nhà này à, ông bố ở lâu chưa ở lâu rồi con dạ ừ, ở lâu rồi cũng dạ. cỡ chừng à, độ chừng nửa năm dạ chứ còn về đây ừ, lui tới ở đây nhiều nhiều lần rồi dạ nhưng mà khi mà về đây ở thì cỡ chừng nửa năm rồi dạ bà cũng đưa mấy đứa con đi nước ngoài đó rồi cũng ngồi đi chờ cái bãi về rồi dạ. nghe coi coi tin tức con cái đi nước ngoài đã sao dạ thì uh... làm ăn được không khá không hay là bèo bèo, bèo giạt mấy trôi dạ thì ông bố nói là căn nhà này là căn nhà ngày xưa của ờ, vợ chồng ông bố phải không ông bố hả này là căn nhà ngày xưa của vợ chồng ông bố đúng không không của ờ, tư còm dạ ừ tôi còm một ai khác ha bố ờ dạ. tôi ờ, tôi còn rồi ờ, tôi còn lại ờ, lúc vợ chồng chia tay rồi về đây nè dạ thì đứa con tụi nó họa lại dạ ở trên tường nó lấy trái điều đó nó nó nó nó, nó tạt lên con nhỏ dạ đứng vậy đó đứng nhông ngóng ngóng hồi trước nhà ông ông, ông ngoại ở phía kia kìa dạ ở nhà trên này rồi ở đây cứ đứng nhìn nhón lên nó nhìn nó đứng cái thang này đang ngóng nó nhìn dạ đi ngang đi qua lại để nó, nó coi đi thì không à, vợ cũng mong bế nó chị. đó đây là cái à, những cái cánh cửa à, của nhà ông bố nè mọi à, người gỡ rất là thương đó. luôn à, ờ, nó gỡ rất là thương tâm luôn đâu ở trong vô vô trong con con con con coi cái cái cái cạnh tường phía sau này. đây nữa nè mọi người à, nó quánh nhau Được. đây nữa nè cả nhà ừ. ừ. thì uh, quánh nhau căn nhà này những hết. cái cánh cửa không có còn nữa luôn mọi người không còn cánh cửa nữa hết dạ cái nóc còn Nhìn bay rất là thương luôn đó. cái nóc còn bay Coi cái nóc nè mọi người Wow Cái nóc thì ờ, nói chung là chỉ ờ, còn một máy thôi Đó. Dạ, dạ. Còn máy bên kia là không còn luôn á cả dạ, nhà Không còn luôn Dạ yeah. Nó lấy đá rồi chọi nhau, chỗ này lũng nữa nè Đó Chỗ này lũng mưa mà nó nó ấy là nó dồn nó đổ xuống đây là bụng nước không là nước đó, dạ yeah. thương quá nó nó lấy đá rồi chọi chọi nhau mà lũng bể cỡ đó đó ai ai trội vậy ông bố đó mấy mấy mấy cái lớp uh, thanh niên nhau dạ. rồi giống gì nhóm nhóm dưới rồi nhóm trên rồi chia ra thành nhóm giữa vậy đó dạ. đó rồi nó kích bác nhau đó. thì ngôi nhà ở trên Lên phía uh, phần mái nè mọi người dạ. phía phần mái thì không có ờ, còn được nguyên vẹn luôn thì dạ, ông bố ở đây ông bố Vậy có có, có... đợi coi thử mà mấy bả về thì coi thử mấy đứa nhỏ anh đi nước ngoài ra sao dạ, dạ thì ông bố ở đây ông bố ờ, có bị ờ, thường xuyên bị ờ, mưa ướt không có con mưa thì dạ. không tránh được con dạ, dạ. mưa nhỏ thì không sao chứ mưa lớn thì không tránh được <clears throat> dạ cái này là mưa ướt là chắc luôn rồi đó ờ thì cho con và quý khán giả uh, review xem căn nhà của ông bố nha ông bố ừ dạ à, con cứ tự do tự dạ thì ông bố uh, sống ở đây được uh, mấy chục năm rồi hả ông bố hồi ờ, mới có ờ, chưa đủ 9 tuổi rồi có mặt ở đây rồi dạ ờ, từ miền trung dời vô đây dạ từ ờ, ở bình dương ra ngoài miền trung từ miền trung lúc 9 tuổi là vô đây dạ ừ. đây là mọi người ông bố ở một cái khu này nè để TBL sẽ review cho mọi người xem nơi ở của ông bố đây là mọi người đây là những cái à, cái này à, củi à, ông bố lụm hay là ở ờ, cây xoài đó con giật dạ. xuống rồi đem vô chụm con đủ cây xoài ừ. ha ừ. bố ha ừ. dạ. mình làm con éo mình giật nó xuống rồi thời bây giờ mà cũng còn xài những cái nồi đất cái, cái nồi đất giống xưa. như vậy nè mọi người ừ, dạ. rất là khổ luôn con tưởng ở đây là nhà hoang cho nên ừ con à, vô để review khám phá à. không ngờ lại à, gặp mà ông bố à. là một cái duyên ừ. thôi thì à, con đến đây à. con thăm ông bố Rồi. và chia sẻ rộng rãi đến cho quý cô chú anh chị Rồi, biết nơi vậy? ở của ông bố được sự quan tâm chú cố này tôi cũng quan hết lòng biết ơn với tất cả với anh chị trên tôi và cùng với con cháu yeah. Dạ. cũng còn nhớ tới để ghé thăm tôi dạ Ok, cái uh, ông bố ăn hết đồ ăn rồi hả ông bố ờ mới vừa hết con dạ rồi rồi rồi Mai chiều gì xuống chợ mua à chiều nay có uh, có cái ăn cái gì chưa nấu gì chưa chưa con ơi từ từ dạ. ừ, nó thì uh, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái à, góc nhà của ông bố đây và những cái à, cái này là cái câu thơ gì không bố ờ mấy à, mấy đứa nhỏ ngày xưa nó ở đây quanh quanh quanh quanh xóm này mà dạ. cũng còn nhỏ nhỏ đó dạ. rồi nó cũng viết ừ, lưu niệm để lại mấy dòng chữ để rồi dạ Ai đây tới... là những dòng chữ à, đó. còn lưu niệm lại của những đứa con đó, đó. của ông nè. bố ừ. những đứa con này còn nhỏ nhỏ nhỏ ở đây đó dạ rồi nó ghi tùm lum đây nè để nhìn vô chữ nó mình biết mình nhớ nó đó và đây là cái à, cái này là cái góc ờ, gì không bố hả cái này là góc bếp hả bố không cái đó cái cái ờ, tấm mút này để có gì mình làm cái bàn nữa à. anh em tới pha miếng trà hay là có ly rượu rồi uống chơi nhau đó mà dạ, con đây là cái bàn nè mọi người nó làm cái bàn vậy thôi nè kiến dạ. uh, hết rồi nè rất kiến là này nuôi đó con à, nuôi đó ừ. ông bố nói à, kiến này là để nuôi, nuôi ví dụ đó, cái à, nhà đó. nuôi đó đó nhìn ờ, tại ở đây nó có những con ờ, con ờ, con những con côn trùng quá dị lắm nó, yeah. Dạ. nó, bò vô nó cắn mình cho nên mà nuôi nuôi mấy con kiến này cũng có lợi dạ yeah. nói chung là mấy con kia ông bố có một Đấy. cái lòng từ bi không nở ấy mấy con kiến mà để nuôi kiến luôn nha mọi người mấy kia nó nó ghê lắm đây thì bên đây là cái máy nè mọi người cái máy sau là là là trống hết luôn nè cái này ông bố ở có sợ bị ờ, bị sập không bố không có đâu con dạ ừ, không nhầm nhè gì hết đây đây là gạo không bố đây là gạo, gạo của mình đúng không dạ, đó nè quý ờ, anh chị và cô bác ừ, ông bố được bao nhiêu đây gạo này đây gạo là mình mình mua hay là gạo ai mua ủng hộ gạo dạ. mua đó con à. mua ha à. vậy hàng ngày là ông bố ông bố làm gì để sinh sống bố rồi đó thì mình cũng tỉa tỉa làm vườn vậy thôi dạ làm vườn ờ, làm tỉa bắp ờ tỉa bắp tỉa đậu vậy thôi rồi ờ, dạ. còn mà ờ, thiếu chút chút thì mấy đứa con nó đi qua lại nè dạ nó, ờ, nó còn có uh, tiết kiệm rồi dạ nó, mang tới nó nó nó, nó cho đó con dạ ừ. thì uh, đây là những đây là những cái uh, nông sản ờ, của ông bố trồng được. ra phải không bố? Rồi lên đó. Đây là quý anh chị, đó. những cái nông nông sản này trồng rất là lâu thu hoạch luôn. Ừ. Mà bán cũng chắc cũng không được bao nhiêu ha bố ha bán thì được bao nhiêu đâu có điều làm cho nó dạ. nó, nó, nó có để rồi uh, kích thích ừ, kích động con cháu để nó dạ. thấy đó mà nó làm làm để mà có ăn dạ. đó ừ. cái này là Chứ bán vậy cái này là bán bao nhiêu một ký ờ, bố bán thì không bao nhiêu đâu con ơi nhưng mà có dạ. cái mình mình mình làm để rồi, mình mình khuyến khích nó đó mà dạ yeah. cái này phải uh, hồi đó TBL có làm cái này qua TBL biết à. nếu mà loại nào mà tốt lắm á thì được 40 ờ, ngàn một ký đó. nhưng mà phải rất là tốt luôn nha mọi người ừ. còn những cái loại mà không có tốt á, là không có tới 40 ngàn một ký đâu nha đó. Dạ. thì ờ, một ờ, một ngàn mét vuông cái này thì có thể thu hoạch được dài 300 nghìn quý vị và các bạn ừ. hồi đó TBL e cũng có làm TBL e cũng biết và đây là là là bắp hả ông bố là bắp đó con dạ đây là bắp nè mọi người đây là bắp nè quý cô chú anh chị nhìn à, rất là đáng thương luôn bố ơi con à, cũng à, không biết làm sao nữa con chỉ biết chia sẻ những cái hình ảnh này càng lan tỏa được nhiều người biết đến thì có thể họ sẽ giúp ông bố thiệt là nhiều và và tối là ông bố ngủ ở trong đây hả bố à, tối ngủ đó đó con dạ yeah. Ừ đây là mọi người tối ngủ trong đây nè rồi à, ướt hết luôn nè mọi người đây đây là là là là nước ờ, nước ở trên ờ, trời rớt xuống không bố ở trên đó đó con đó mấy lỗ bị nước đây rồi. là nước mưa từ trên trời đó rồi, đó đây nè cái, góc này nè mọi người bị nước miếng gạch góc này nè đó rồi nó nó nó quánh nhau rồi lấy đá chọi nhau đó rồi, rồi nó gõ nó mưa nó, nó sẽ ờ, xuống đây rồi theo cái cái cái cái, cái dàn rễ đó nó giọt xuống rồi đây là những cái ông bố ờ, phơi những cái hạt à, nông sản để phục vụ để à, nuôi sống qua ngày nha mọi người Trời ơi con không nghĩ đây là một căn nhà luôn á bố Và đây là cái những cái cái rễ của cái cây gì vậy bố Đây là những cái rễ của cây gì bố à. những cái rễ này nè những cái rễ của cây gì bố cái này có rễ cây si đó con dạ ừ. đây là những cái rễ cây si nha mọi người thì à, nó giống như gì nè nó tủ tủ tủ tủ như vậy nè mọi người đó rễ cây si nha mọi người qua wow. con thấy ở đây có mấy cái à, mấy cái tờ tiền à, đô la nè bố ơi à, đó lụm giờ lụm ngoài đường đó lụm dạ. ngoài đường dán ờ, lên cột chơi mà tiền này là là là, là tiền uh, tiền ờ, giả hả bố không có nó có đường ờ, gạch ờ, ấy đó là gọi là sẽ được 50 phần trăm đó con dạ à, ừ. dạ nhưng mà đồ mà từ đây mà lên lên tới xì phố mà về thì tiền xe hết mã rồi dạ, dạ. Ê, cái này là câu thơ gì bố cái này là tụi mấy đứa nhỏ đó con nó ghi dạ. à, nó ghi là, là là sự hiện diện có mặt của nó gì đó dạ ừ, sự có mặt nó cũng có về đây rồi cũng có ghé dạ. sự hiện diện có mặt của nó vậy đó dạ nhìn chữ là mình những biết người, đứa nào dòng à, chữ đứa nào đứa nào vậy đó những người con xã hội ừ, cũng đó. giống như con này đúng ờ, không bố ờ, ờ, đúng vậy đó dạ, con. những người con xã hội đi ừ. rồi đến đây rồi, quay về lại. cũng nhớ vậy đó ờ, những cái hình ảnh những Ngày cái xưa chỗ à, này là chỗ tụ nó tụ tập để mà chơi đó dấu vết ờ, đây đây là cái uh, lò của uh, ông bố này mọi người ừ. còn uh, bên đây là cái uh, nầu để ông bố nấu ăn nè mọi người rồi à, bên đây là cái nầu để à, nấu nước nè mọi người cả nhà à, rồi ông bố à, à, uống nước ở đâu nước thì à, mưa thì đi lấy nước à, mắng xối nè dạ. nó chảy xuống là mình hứng nước đem về uống còn dạ. nếu mà bữa nào mà nó hết không có mưa thì ra ở phía sau nè dạ. người ta cũng bơm nước lên rồi ta cũng lọc nước rồi xin người ta đem về uống dạ tính ra ông bố năm nay cũng uh, uh, ngồi à, uh, 60 rồi hả bố gần gần tới 60 rồi con gần tới chứ 60 chưa, à, ha dạ chứ chưa được ờ, chưa ngoài đâu dạ thì rất là đơn sơ luôn căn nhà của ông bố không ai nghĩ đây là một căn nhà vẫn còn người đang ở nha cả nhà đây là những cái tờ tiền đó, ông bố tiền dán lên đây làm kỷ niệm không bố đó, chứ đó thì mình dán vậy là là đâu ai gỡ được con dạ cứ để vậy nằm hoài ừ. <laughs> dạ ông bố rất là vui luôn rất là vui tính luôn cứ dáng đó là nó sẽ à, không ai lấy được đây mọi người đây đây à, là cái cái bàn gì ông bố hả cái đó cũng à, à đựng áo quần ở trong con dạ. áo quần để mặc đó con đựng áo quần ha dạ, dạ áo quần để đó người ta quanh quanh quanh đó người ta cho đó dạ không ai thấy mình đâu về bị thiếu thốn rồi mang tới ta cho rất là thương luôn à, quý cô chú anh chị thì à, bây giờ à, con à, xin phép con ra ngoài ờ, được, con, được. sau đây con ờ, xem ờ, ờ, chút xíu con, nha bố con ờ con cứ ra đi con rồi mình sẽ đậu cái góc à, đồ quay để cho quý cô chú anh chị hiểu rõ hơn cái à, cuộc sống của bố và ngôi nhà của bố đang ở đây là mọi người trên đây là nó rồi nhìn rất là sợ rớt những cái ngói này xuống luôn bố ơi ờ thì đó ngói này rất là sợ rớt thì, xuống luôn thì, thì đó nó nó nó nó nó vậy đó đây nào quý cô chú anh chị căn nhà còn có lại có nửa căn nhà thôi nhưng mà cửa nẻo thì cũng ờ, không còn luôn nha mọi người cửa nẻo thì nó ờ, rất là nói chung là mất hết luôn rồi đó không còn cái gì hết á chỉ còn cái ờ, khung cửa thôi nhưng mà nó cũng rất là xét luôn nè ủa nó rất là mục luôn nè mọi người đây nè một nét luôn nè ừ. thấy không mọi người nó cũng uh, nhiều tuổi rồi đó con dạ nó cũng nhiều năm tuổi rồi chắc uh, rất là lớn rồi. luôn ừ. đây nè mọi người lão quá dưới... rồi quá rồi mưa mục nữa ở dưới nhà có thể nhìn lên tới ba trời xanh đó, luôn á mọi người ngày đó là nó nó cưa ba cái dầu ở uh, dạ. sau lưng uh, căn cái năm đó ở đây về cái nó nó, nó xẻ đồng tay rồi nó bán đây nè mọi người đây là Giá cái mua về xài vậy thôi cái cái cái này máu nó ăn nè mọi người máu ăn hết cái cây này à, à. rồi nè rồi ông ông ông, bố ở đây là ờ, ông bố có ờ, sợ nó một ngày nào đó mà nó nó nó bị ờ, lỡ chẳng may nó nó nó sập xuống không bố không có đâu con không có chuyện không có dạ. bố không nghĩ gì đâu dạ, dạ. nghĩ vậy thôi không có Lộc. nghĩ vậy đâu nhưng mà cái cái dạ. sợ nó bị lủng rồi mình ngủ rồi nó nó giọt rồi mình dạ lòng mình tin, giật mình lòng tin của ông bố rất mình là tưởng lớn. là ai ai đó về khều mình vậy thôi những khi dạ. đang đang ngủ ngày bụp bụp bụp bụp, bụp trên nóc trên nóc uh, trên trên nóc ngói này hả ờ, ông bố? nó rớt xuống áo mưa này nè dạ rớt xuống áo mưa luôn đó vậy là vậy là theo con nghĩ uh, uh, ông bố ở đây thì ngủ một mình ở đây luôn hả bố ừ thì, thì con chỉ ngủ ngủ con mình chứ có mấy mình con dạ mấy má con đưa đi mấy đứa đi nước ngoài hết rồi dạ vậy có nếu mà có mấy má con cũng tới vậy nhưng mà dạ. không có mấy bác con đi nước ngoài hết rồi thì à, những đứa con à, ông bố gọi đây là những đứa con ngoài xã hội nha mọi người ừ. những đứa con cũng giống như mình để ghé đây thăm bố là những đứa con ngoài xã hội chứ À, ờ, thực tế thì mình cũng tới đây mình không thấy những đứa con nào hết nha mọi người thì ban đêm à, ông bố ờ, ngủ vậy có khi nào ông bố ờ, gặp những cái chuyện tâm linh trong này không có chứ ở đâu không có con nhưng dạ. mà rồi nó cũng Ờ, mình ờ, mình không làm gì họ thì họ cũng không làm gì mình dạ. chỉ có khều dở vậy thôi dạ chỉ có Có dịnh ờ, dai rồi trời dẫn. cái chân thì dẫn dở vậy thôi giống gì to tát lớn dạ có khi làm giường ngủ chung nữa dạ ờ, bố nó sợ với bố trời bình thường thôi dạ. thì ngày xưa mình nuôi nó ví dạ. dụ như chẳng hạn nó qua đời đó dạ. cũng lên nằm chung có khi bên này đứa bên kia nữa dạ à, nằm hai đứa hai bên tỉnh queo à mở mình mơ mơ mơ mơ thêm. dạ. giật mình cái là mở mở ra à, đặc biệt cái mình cảm nhận là nó đang ôm mình ông bố nói mà con ớn lạnh hết cả người luôn bố mình cảm nhận là nó đang ôm mình nó ngủ nhưng mà giật mình mình mở mắt thiệt lẹ ra mở ra không thấy đâu hết rồi dạ. giống như ai đó đang gác cái giò lên ngủ khoa khoác gì cả hai bên luôn nhưng dạ. rồi mở mắt ra là không thấy nữa dạ ông bố nói con ớn lạnh luôn á ông bố Đây. rất là sợ luôn ờ, khi mà ông bố nói tới cái đoạn đó thì trong cái ờ, cái camera của TPL á, nó có một cái lằn trắng đi xuống mà ờ, thường là TPL tới những cái khu vực nào mà tâm linh á, là nó sẽ ờ, có một cái đi xuống ừ. và nó kéo lên ừ. không biết là sau khi uh, edit video ra thì không biết là nó có còn cái đó hay ừ, không ừ. mà TPL uh, thấy có một cái nó đi lằn trắng nó đi xuống cái camera của TPL nè mọi người ừ. thì uh, ông bố ờ, ở đây rồi ờ, uống nước trời gì không bố thì đó hứng nước mưa lấy nước mưa uống thôi dạ ừ. mà nếu mà ờ, hụt nước thì đi qua nhà hàng xóm ở phía sau đó họ yeah. Dạ. bơm nước vô bồn rồi họ cũng có dàn lọc dạ lấy về uống có dàn lọc là lấy về ừ, uống ha vậy thôi dạ đây nè mọi người đây là cái cái nền rất là ẩm ướt của ông bố luôn nè mọi người nếu mà trời mưa á theo TBL nghĩ á, nếu mà trời mưa thì chỗ này nó ướt phải không bố? trời mưa thì chỗ này nó dột nó ướt luôn đúng không ừ. Dạ, nó ẩm nè rất là ẩm ướt luôn nè cả nhà nếu mà mình mà sống ở một nơi mà ẩm ướt giống như vậy thì ờ, mình sẽ ờ, cảm giác rất là ờ, khó chịu luôn mọi người cho con hỏi là ông bố có thường xuyên bị cảm hay là bị gì ông ốm lạnh không bố à, không có con dạ ờ, hết độ bình thường không có gì hết ừ thì à, cũng à, được à, trời Phật phù độ cho bố à, nó có cũng, sức khỏe bình thường dạ có sức khỏe chứ còn con mình đây. dạ con mình mà không có ừ, không phải là không có mà tụi nó nhà tụi nó ở xa dạ mà tối mà có ngủ con mình này mà có có, có kêu thì mưa gió ờ, kêu nó cũng nghe đâu dạ đúng rồi ở đây thì không dễ gì nó nghe đâu không dễ gì thì uh, ông bố ở đây một mình vậy rồi có khi nào nhớ ờ, những người ờ, thân trước kia của ông bố không bố à, có chứ làm dạ. sao mình không suy nghĩ mình không nhớ được dạ. rồi có nhớ hay không cũng vậy thôi Còn dạ. nhiều đó đi nước ngoài hết rồi dạ thì đương nhiên gốc gác nguồn cội của nó đương nhiên nó phải tìm nó tìm dạ. là nó biết đương nhiên nó phải về xứ sở quê hương của nó dạ thì thể kiếm được địa chỉ này kia thì nó phải tìm tới nơi dạ để rồi nó quy thuận tổ tiên của nó dạ thắp nhang thắp khói này kia cái chuyện đó mình đâu có cấm được nhưng mà cái chuyện mình nhớ là phải nhớ rồi mình còn ừ. bế mình nhỏ mình phải nhớ chứ phải không chứ không dạ. nhớ rồi nói là ờ, ông này thấy vậy không có tình cảm thế nào phải không không tình cảm tình nghĩa thế nào thì uh, ông bố có biết là cô đi uh, xe nước ngoài nước nào không cô ông bố ôi nó nhiều nước lắm con ơi dạ yeah. ừ rồi Ờ, đông nhất là phần nhiều nhất là Malaysia dạ yeah, Malaysia ha ừ, Malaysia là dạ. nhiều yeah thì ờ, thưa quý vị khán giả à, không vợ, biết là mấy cô vợ mà về đây ở đây rồi rồi chung sống rồi lớn lên rồi ờ, lấy nhau đó thì gốc phần nhiều là Malaysia. Dạ. Yeah. Dạ. Thì thưa quý vị khán giả thì theo lời chia sẻ của ông bố thì như vậy nhưng mà thật hư thì TVL cũng không rõ thì để mỗi người à, trong chúng ta nhận thấy và à, có một cái nhận xét và một cái à, bình luận riêng nha thì bố có thể cho con xem cái giường ngủ của bố được không được con dạ thì mời quý vị khán giả cùng xem cái cái giường ngủ của ông bố nha đây đây cái giường ngủ của ông bố nè mọi người dạ. đó thì trong quảng viện cái này chắc à, hai mét vuông quá à, thì vậy thôi con không tới đâu bánh mấy thôi con ơi một mét ừ. mấy thôi không tới đâu chừng mắt tư thôi dạ thì đây nè đây là nhưng mà nói thấy vậy chứ mà nếu mà dạ. À, có chật chội mà nó con cái mà nó tới mà không có chỗ ngủ thì cũng ba cho con cũng, dạ. cũng gọn dạ. dạ. nhỏ thì... nhỏ nhỏ nhỏ chút chút thì đây đây là cái giường hai ngủ hai, giống như trong giấc mơ rồi hai đứa nó ngủ hai bên nó ngay gác rõ ràng dạ. nhưng nếu mà có thì hai đứa nó gác chân hai bên ngủ dựng quay queo đó là một cái à, sự tâm linh nha mọi người cái chuyện à, tâm linh thì không thể nào à, đùa được thì TBL cũng đến đây để chia sẻ những cái thước phim hết sức chân thật và những cái gì chân thật nhất đến với cả nhà rồi con cảm ơn nha bố à, rồi biết ơn con nhiều cũng tới thăm dạ thì cũng mừng Vô. hôm nay à. con đến đây cũng rất là bất ngờ luôn ừ. con cứ ngỡ là con đi à, khám phá nhà hoang và những cái à, biệt thự lâu đài hoang ờ, nhưng mà không ngờ là con à, gặp bố ở đây và con xin phép là con được trò chuyện với bố một xíu và cũng không có gì hơn con sẽ cầu chúc cho bố có nhiều sức khỏe và nhiều may mắn ờ, thì bây giờ con cũng không có chuẩn bị trước cho nên con à, xin à, à, gửi bố một ít để gọi là lòng thành kính của con ừ. đối với một người gọi là một vị cha già đi ừ. chẳng hạn vậy thì vị cha già của xã hội thì con đến đây cũng rất là bất ngờ luôn rồi vô đây bất ngờ cho nên không có chuẩn bị gì cho bố hết nếu có dịp sau mà ghé được nơi đây con sẽ à, có một cái gì đó chuẩn bị à, riêng cho bố ừ. thì à, không biết là bố có cái ước ờ, mơ gì cho cái tương lai của mình không hay gì bố thôi tuổi ờ, tuổi của tía thì nó giờ đây cũng già là con dạ. còn gì mơ gì nữa dạ. ước gì bây giờ tối nào mơ cũng ước ước nhẹp luôn chứ còn gì nữa mà mơ dạ. Ờ, tối dồn cái ước ở dưới này ước nhẹp luôn chứ dạ. còn gì nữa mà mơ ước ước vậy là cỡ đó hết cỡ rồi còn gì nữa mà mơ nữa chứ dạ yeah. rất là sót luôn rất là thương luôn à, bố xin gửi lời đến với bà con tất cả chân tình biết ơn nhiều à, nhất là con đây đã đến à, thăm bố à, ông con dạ yeah, dạ yeah. Rồi con xin chào bố nha bố. Rồi. Hẹn gặp lại à, bố à, một dịp trong tương lai. Nếu có duyên thì Ờ, con với bố sẽ ờ, gặp nhau ừ. dạ thì uh, ờ, TBL cũng xin chúc tất cả mọi người khán giả đã xem đến giờ phút này uh, TBL xin kết thúc video tại đây rất mong quý vị khán giả ủng hộ TBL cho TBL một like và một chia sẻ để cùng lan tỏa những cái yêu thương này đến với những người Ờ, con xa xứ những người ờ, con ờ, xã hội để cùng nhau giúp đỡ cho ông bố vượt qua những cái cảnh gọi là khó khăn như thế này nha mọi người rồi TBL xin chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nha